cho cả nhà nhé hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà hai cách pha bột sắn dây cực kỳ đơn giản ở đây mình có chanh mình sử dụng đường bột sắn dây nước ngoài ra mình còn sử dụng đá và nước nóng nữa bây giờ mình sử dụng cái thìa này mình có thể đong là 15 gram đây mình sẽ đong hai thìa cà phê bột sắn dây cho mỗi cốc rồi mình sẽ tiếp tục nhé đường cũng thế nếu mọi người thích ăn nhiều đường hơn thì mình có thể cho thêm nhưng tuy nhiên thì mình thấy hai thìa đường như thế này là vừa rồi giờ mình sẽ cho nước vào trong cái cốc ừ, này để mình muối đều cho nó tan sau đó mình ừ, chờ để cho nó ngấm cái nước một lúc rồi mình mới đổ nước sôi vào nhé rồi bây giờ mình sẽ cho 150ml nước sôi để nguội cho mình sẽ khuấy đều lên khuấy cho nó thật đều nó tan đường với bột sắn dây ra mình sẽ sử dụng hai thìa cái chanh ấy mình vắt vào cho cái cốc bột sắn dây của mình nó thơm hơn nó có vị ngọt chua chua Rồi, vâng, thế rất là vừa rồi cả nhà mình sẽ trang trí thêm một lát chanh nữa vào nhé Rồi giờ mình chỉ việc cho thêm vài viên đá vào là mình đã hoàn thành xong cái cốc bột sắn dây pha rồi Bây giờ tiếp tục mình sẽ đi làm cái cốc sắn dây chín nhé ở đây mình sử dụng là nước sôi vừa mới sôi xong ấy. mình cho vào cái chỗ sắn dây vừa mình cho một chút nước vào để cho nó tan ra tan nó mềm ra sau đó mình cho nước sôi vào mình ngoáy đều bây giờ cái bột sắn dây của mình nó đều quện vào với nhau và nó trong đều ấy, thì là sắn dây của mình đã chín đây là trường hợp mà những ai mà không sử dụng được cái sắn dây sống uống thì mình sẽ dùng cái sắn dây chín như thế này mình chỉ cần pha thôi không cần nấu cũng rất là nhanh tiện lợi đây mình đã hoàn thành xong hai loại cúc sắn dây một là chín và một là sống mọi người đều có thể lựa chọn theo cách này mùa hè mà có cái cốc bột sắn dây này uống rất là thanh mát sắn dây vốn dĩ của nó đã là rất là mát và rất là giải nhiệt rồi cho nên là mình uống các sắn dây thường xuyên cũng rất là tốt sắn dây cũng rất là nhiều tác dụng với mọi người nó có thể giã rượu khi mà mình uống rượu mình uống quá mình có thể uống cốc sắn dây nó có thể giã rượu chữa táo bón chữa hạ huyết áp giảm cholesterol và rất tốt cho tim mạch nên là sắn dây này là mình tự làm ở nhà ấy người hãy thử theo cách của mình nhé video của mình đến đây chào tạm biệt cả nhà hẹn cả nhà video sau